đấy 10 cái đấy dòng công nghệ cao nhất của máy lọc dầu đó con này tính à, ờ, dùng bằng tiền em ạ dùng dùng tiền cắm tiền là trực tiếp à, ờ, dùng ờ, máy cảm hứng uh, à, cảm ứng đây là đời máy cao nhất của dòng máy ờ, góc gấu bây giờ nhưng mà xẻng này ờ, nó có hai chức năng luôn đây này tiền đâu tiền đâu đấy em cấm ở đây này mình ờ, em cứ cấm 10 nghìn ờ, cứ cấm theo mệnh giá thôi em muốn chơi mệnh giá này có được chỉnh mệnh giá không không, không. tức là em sẽ đúng rồi xác định ngay từ cái mục đích ban đầu xếp